Và hiện tại thì mình đang có mặt ở dưới à, lòng sông Ca Long các bạn nhé Thì ở phía sau mình đây các bạn này à, Có những canh các chị người ta đi bắt con à, trà da các bạn Hôm nay à, nước thủy chiều nó cũng đã xuống khá cạn Hôm nay mình xuống tận lòng Ca Long này review cho mọi người xem cảnh bắt cua nhé